bây giờ là hồi um, sáng là mình đang uh, <clears throat> lên chỗ uh, cái cọp khe khe cọp nhảy ở Vân Nam thì bây giờ mình qua tới bên ngay chỗ Shangri-La của Vân Nam Trung Quốc đây đây là cái tháp này uh, rất là nổi tiếng của Shangri-La thì đây là, là mọi người đang ở đây thì à, chút xíu mình đi vào trong đó thôi mình coi khám phá coi nó là cái gì có gì trong Shangri-La này à, thì à, cái tháp Shangri-La này nó rất là cao lớn Ủa bên đó là qua đâu rồi ta Dạ sinh à vì là xung quanh là núi nữa không bốn bề là núi không khí cũng dễ chịu để chút xíu mình đi, ờ, đi vào ở phía bên trong này, mình coi nó có cái gì trong đó à, chia sẻ thêm với các bạn <coughs> à, thì ở đây nó có bốn cái mặt giống nhau sang Shangri-La mình chút xíu ờ, chia sẻ tiếp với tại ờ, phía bên trong nha tại ờ, qua mình sẽ làm tiếp tục